có thật cái có cô tôi Lu si hơi ta xin nó Y sư hành của tụi tôi vừa cho lời Nè chọn tới nè chỉ đi con tay một có ta Họ cũng vừa nhớ chọn tới nó Luôn cây tên đó sau liền hồ À có lẽ Cho nên chúng một phê Của chúng tôi tôi nè sư Nên chúng một phê sẽ chân trả Nên chúng một tin đồ tôi tôi thế 50번 꼬리 로가 떠고 그때로 스치였다 내 전주 못 배네 왼쪽 도가 떠내서 do là cái lối sẽ được quê tia một là phải bắt lâu lo bơ đừng lo khi lý những mất bởi sự đó tôi tập những một phải là sư Đúng rồi ta chứ, lúc chờ tí thâu là bây giờ toàn gì mình tao là nó sai thì biết cái lý chứ Chứ tao, thâu tới bên gì Chứ tao toàn đừng gì là Nhớ gì, để nó trong lục của tụi mình sai sư Chúng nhớ toàn đến siêu thiên đâu ô tù ra chỉ Tương để tâm bổ lý nó chỉ bỏ nữa lọ Tao muốn lấy những chính gì ra chỉ, tại chỉ nó Họ tới tôi cho hơi lỡ Chú chùa, cái chỉ là mù rộ, yếu trở lý cho chạy, cặp phần họ Mê tu, có gì thì hay là yên cho lợi theo bé tồn tại hàng lâu chỉ ta dùng gì lúc sẽ hơn gì dù ô tô cho cứ tin nó là tổ chỉ lấy biết ta xin nó tàu Wally chân gỡ nhà gì sợ lo tàu ý hận tu chứ à cho cô ta xin nó cho cô ta xin nó nè nè Choco Choco mưa sao không Siêng ơi Choco Choco na Choco Choco na Nhìn trên mô tư Chả dân một con rõ tăng vào đi nọ Chả cùng mà liên mù môn được chỗ số một mô hơi của đất trì thì phải ai chim long lên người ta đi vào là chuyện của tao sẽ ở dưới dưới ừ. này, mà ai nói chim long lên có tôi chỉ hồn nó chủ yếu tôi là lò nó hồn nó theo có sao hay tiểu ờ. của chúng một bằng sự tôi con nó lò xem ờ quý ờ. vị sẽ thấy tôi cứ ra tao xin nó muốn tới mừng lo hàng lò chỉ lấy cho nó cho à, ô lấy cho nó hoa cho con nó siêu thiên vô ly chả là nó ờ, đi đâu lo đi đâu siêu thiên tua lo có hai đi chả nó siêu thiên là tua lờ bỏ một chân đi có hai thêm mà đi đâu nhưng tôi thì kia lờ cũng bỏ kia lờ cũng lo không muốn ra là muốn đi đâu tôi cũng ăn chuột tua lờ vô cho trong đi nó sao ờ Dạ Cô chú bác cô chú tiêu lo nữa Một tâm mạng đã chỉ chi chi Xe thiền nè Xe thiền nhau có thư Thôi cô bỏ tiêu nhau sầu trong Cô bỏ làm mất tiền hơn đầu Cô ra chua lời hả Đi lâu Đi lâu bỏ để tiêu lâu Dân chung một trận Cô chiến tranh Cô chiến trận kia lì Giờ ta lo tới trong gì đó thì à Nếu như chị thua nếu như chị trò cá lo sư Siêu thiên linh trí tôi Siêu thiên linh trí tôi Hả? Nên sẽ xin ơ mình sẽ xin ơ Cơ chỉ lý đó khá lọ Đó nữa hả Mình sẽ xin ơ mình sẽ xin ơ Cơ mà khó tin hả Xin ơ Cơ giờ kiếm một đất chỉ Muốn nói hiện hữu rằng nữa có thể có thật gì nà Ấy cơ giờ chơi cơ cho khó nhau lý nọ Ấy cơ giờ mù là khó tư Cô chị Cô yêu mù là siêu thiên Cô yêu mù thiếu siêu thiên Cho cô Cho cô chỉ sao hai thằng cô cậu bỏ trong này có tổ khẩn có hai đứa chỉ tao lo nu nó tiền có lúc trong trong có chuyện nhà lỡ cá muốn hết từ năm phong hết từng đó có bà bao tiền liền sẽ thêm này tiếp tục một lần nữa đi chơi chỉ tao thôi có nhiều sai cụ thiệt sẽ thua tụ khoa hậu nọ nhưng chỉ trong đấy khỏi liệp bây giờ nhưng chỉ có tầm một kili chỉ lấy ra cá một lời hỗ trợ kia sư cứ gì cứ gì muốn tao rằng là sẽ thiền ba bếp lo phát hàng lo tao chỉ nói chết tôi là tao chỉ bao cứ chính cái sẽ kili như vậy chắc có thể mua nó sẽ đủ chục một chết tao nè như vậy chắc có thể dạy tao nữa ủa chú bữa sẽ cái có hai tiểu của ấy tụi nó của chị Harley nó bây giờ ơi có tôi nico ủa sẽ tự tiểu mà mà sẽ thà công cái gì cô chị sao giờ sẽ thấy cho nên nói chú nó có bao chăng chỉ sao là chăng cô thế chỉ sao là bây giờ cô <laughs> xin ừ, lỗi chẳng muốn tẩu luôn đi ơi mẹ cô lúc xưa hồi nọ chị lúc xưa hồi giờ là nhớ xưa cái chỉ để cho nó mù mù sẽ chịu khó tránh cho sẽ rong này chặt tiêu mù ta bảo cái chị đi mù rồi thiên cho đi, đi, người dân 好天天哩，有还点小天帮和那种好天天，女人有几点哩？tôi cứ ta bảo có bảo influence tao sẽ thèm bóng họ là ừ, lo ừ, do khó non ta siêu thiên Tilo tong fan Yoko đã chile nó tiền Tilo tong fan Cũng bỏ tiền cái gì tụi mình rồi hàng đi Cũng giờ tụi bỏ sao chờ nó sẽ phải có tilo pa Một phát tụi chúng mình sẽ hàng đâu Bỏ cũng cho tilo siêu thiàng Cũng sao cho nó Thật có pa Thật có pa thì tiền hết tilo Thật có pa thiàng Tilo chờ nó Chứ thâu lên nó Cũng thiàng siêu thiàng ư Ư tới tao chi tàu lùa cái tí ta lỡ Giờ hai tiền bắt chơi hai lọ Cũng giờ chụp phó của tao có rôn rốt tàu siêu thiàng xứ thì lì ta Tilo chờ nó Mày tu có hơi vô lộn Cũng tụi nó nói với yêu chúng tôi nhưng vẫn hiệp hẹn tàu xưa chúng chúng cứ của 你的蘑菇去找了到高到的熊了，你好整多少天条？要好整不整么多些鸟，不应有主多呢，我主多个多呢，我这是手里。大宝，có giờ cho cá mua tàu vào lòng xem theo chỉ tông gì là giờ lấy trả lời của sai kìa con trò bé nhỏ chơi ở trong đùa thầu qua trò có mua xe trong tí lòng nhưng chơi tụi nó nên nhá chỉ tàu do vậy đi chờ mua tàu chơi lúc cho tiên siêu thiệt kìa tụi nó sẽ chơi in hở chỉ cũng nên chỉ tới mừng đi ta chỉ của tôi tao cắn rồi là khi mới tiêu xét hiện tôi cũng đòi cá chúng nó lần cụ chỉ sẽ có in hơ nên chỉ tay mình cụ yêu chủ tâm sẽ chịu nên cả rong ta xin nó cho thuê kỷ nhau và lòng xiển thiện nhưng lòng ý sở hạn thiết in phơi hại, có chỉ số xa để lại yêu cho con một giải yêu trong gì yêu có trả các môn chơi các môn chơi cái tôi là sư cụ chỉ muốn sao kiện gì là tại lý trả là tí lo vừa chủ đặt cá tâm sẽ chịu in hơ cụ chủ chủ tí sao kiện nó là sư cụ yêu trả đồ sư thiện giờ lên đó chẳng phải có tôi khen cả rong này cụ bao lá tiêu tổng phẳng xin ơ tôi là chị nhưng chúng muốn nuôi chị là cá tăng bằng tiếp sau xin nó là chẳng cái yêu một cha lò nếu như chỉ sợ ăn lò lò, cái yêu chủ tao ấy xia thì nó tiếp tôi là xin ơ cái yêu chủ tao là một môn gì hay có bỏ bỏ hệ tiền lúc nào thì do có lúc trong tôi chỉ tao là một hồi nhẹ hồi tí ta có chỉ lấy khía tao tôi đi nó là thôi ra cá một giờ gì một hai lấy chặt tôi là nó chỉ sau con đã có là cả một chế tao là quên giờ theo tiền tôi tôi rồi vô đây nên tôi xia hàng có chỉ sợ mà ô xe cú cú lì có đi trả lời chúng mới xe hậu tuần thì cho lì cú sa mà chịu lì nó người trong trong chỉ muốn lòng to lì lúc xe hậu các sa lì trả sơ yêu lì trả lòng to rồi lì nu yêu lì nó chè yêu chủ ở đâu bé thuần chết chúng mua sơ cú chỉ hay nhau là vì nhau cú yo cú lúc xe sơ thì lì mua ta mang lo tao mồ lì nó cú chỉ cú chào lòng xin ở có xã tàu có xã tàu chạy gió khó rong lở chỉ nhớ chỉ chỉ đâu có có nhớ giọt chỉ tụi mình xài rong lực u vì giờ của giờ của nó khi hiểu trong mưa tết ta mà rồi nó chịu chỉ ta lo cụ thể lấy tao giờ của tôi khăng giờ tê lắm cụ vô trong đi Che yo cho cô tu khan Thiên cho cho cho cơ ti Che lời tu xe hàng ni Cô Vậy tu nằm một chỗ sắp đặt nhớ trao luôn tê tê Cô thon nên sao gì đâu cô thiên Xin ở ờ, Cho câu lấy trả lời tiền không Tiền không Cô rong xe hàng Cô cơ mô lưu xe nó của tê thiên Ta xin Xin hiểu nào một quý trí thức của tôi khăn gì làng vì giờ Videohatiamu tetang mandong Cú thi li bó hai tia Tao tia năng nô Trong tao siêu thia là Quý chỉ luôn lắng tin gì Đó trâu cơ Xin ơn Tia lắng vì giờ cụ chỉ phí cơ Xin ơn Cụ chỉ Tao xin nói quý nhân bó rong hai tia cụ chỉ tì xe lý chàng Cô Chi Cô Chi sẽ hay tiếng Có gì yêu chú ra lúc chị bố trâu cô sơ Tí lâu Chị phương Cô chẳng cho nên nó ngay đau hàng Chị lời tiền của mà lý lo bao Hãy subscribe giờ chị xin dành một tay thì Xin ơn Xin ơn Xin ơn Ninju Musi Hanfei Jago Yope Luli Có tiêu đầu tiên đầu siêu thành tua lờ Có trường hồ đôi sen ờ Mù thế đây tuần gì được kia cha cho nên rung nhắn tê nó sau một nhập phải lô li giờ thì đã chỉ để tiêu luôn đủ và theo cuộc sống giờ ô li chân chúng ta cá lọt thế à tu bỏ ờ, ờ, ờ, thưa trường ừ giờ dạ có thưa trường tu bỏ có một bằng sự cơ chẳng tàu áo phù ô đơn được chính cho cả ế có thể lý kia mua lời với do thiệt lo cho giờ có một khó tư lo tiền ờ cô cô chỉ lý kia lo ờ chùa của sao tin lâu sư cụ thi tao một sai tin lâu rồi xưa thưa trường hãy lý cha nó có chẳng một bằng sự tới thâu cụ mua kia tết tâm bằng nó trong được bao thiệt lo có sao tôi không lời bố do tin lo lo cụ bao tiền à, tin lâu sẽ thì nó chỉ sao đi ta chỉ phải chờ bé sẽ đến tiêu văn long sư cụ thiết sai thì một sai nữa ta chỉ thầu cũng một bé nhưng chỉ bỏ mỗi tuần thăng kia đi có chỉ khai được cụ cho, tiêu long sư thiên nữa lấy trả lời tiền coi chương trình chỉ siêu thiên được tiền đi nó ừ ờ ờ cũng chỉ bỏ nó kia đi thì tôi nhận được sự chỉ đạo đi trong lòng sư yo hai tiền thì muốn thay chân đỡ tia nhưng chỉ tốn chân kia ly hai tiền nên yo đi là yo dùng gì nó tu bỏ ôi yo hai tiền có là đa của số nó ờ cú ờ ờ đi lo cú yên yo chỉ muốn phần sự lại cái kia ly cú chỉ nhớ cho cho gì là ta chỉ tiêu sẽ thêm nên để hết được gì tiêu ta là nửa là chẳng chẳng tiết tới một lời thia cú sao gọi khó tới mừng là no giờ cho chơi nó là sư giờ chơi với chơi tàu của công tụi tôi sư phụ rồi chơi tiêu sư thiền chúng một phần xíu à cũng mới chơi chơi thọ tạ tiêu sư thiền cụ thọ có tiết tiết tiết lâu chờ <laughs> đó siêu thiền rồi coi dừng sao châu thọ cụ có ông bỏ lên non tha lò ừ giờ là Yo tiene mucho señor musical. Ni tu pausa con lo que está lo tia sĩ trong chữ kia mua có thâu tia chừng như đó lần theo tua do là nếu quá chỗ ở cổ cũng trong xia chỉ nếu cái chẳng sửa hở nó ba cho in hở kia ta là nó mù <laughs> tu bỏ giờ hai tia tây lưu cả hai nhưng tốn rừng lo, tia sĩ ta sĩ nó siêu thiên tư một cổng tên độc lập hơn lo là, dân sai tao hai tia nữ giới trong tu tu tu dân vua lần thứ lấy một trái tua nữ họ cụ bà sang giới tu tua thơ chư địa chỉ hai hai tiệc quý nhau tư dự đi nó ờ cái gì tao là chỉ đi sợ chua chua lò ừ à, hai cho khẩu yêu ba siêu thiên thiết chụp ban đó chia của cho mù ở trong xa trò chỉ tao có yêu là thọ tà nữ tu bỏ cụ kia khó cho chân đâu có bao นู่นอเซียวเทียนตื้อชิตมูเลยจะรู้เอาไปตั้งเจฮะนี่ชิตมูเหรอแต่แต่เหมือนนู่นอกูอยากชิตจีเดียวก็ยมไว้เจ้าหรือเดียวก็ว่าเป้าก็ใส่จานเดอมูตั้งเซียวเทียนก่อต้นชีกูยอดตัวเป็ดขอกูเชอวันหนึ่งกังตัวกาเชื่อเลยเราชิตเอากาเชื่อเลยก็มูเตา giờ hay tia cái mà tì ra lò nhưng kia chỉ thọ của si tề ly đu bỏ sư vương nhiều nhiều thứ tì ô lê chè một chỗ tầm ô lê mình chỉ quay tia tại sao nhiều chè thấy rong họ tiêu tung phàm một bát tàu tiêu sẽ thiên là giặc chúng mua đắt chi sư vương nên thừa tụa tụa có tổ tiền có chỉ phát hết được củ cho giờ thì giờ nên chỉ một sự hàn tiệc mà nên chút chỉ có tốt nữa ờ có tôi thọ cả sư phụ phòng con mong nó lo đi lòng lo của giờ linh đó lo giờ có sai ซีฟื้นยาชาตอตะกาลองเทียตัวก็หายเตียก่อทุเฉยตัวนึงเถจงลิกูนอหัวยอเอ้เออก็ตู้ปอกูยังสาจิตซอลีหายเตียยอดจะหอไปเลือบาลงชิมเทียนจังมัวยะทื่อตีหัวโอจงตักซีฟื้นตามบอลีก็ยอไฮเตียซีฟื้นตุนจูปลีเป้าซอเต็เต็มหมังนามา Chế sư phụ yếu một cái rung xe hẳn lý Ta chỉ tu xe cơ Ta sẽ nó giờ hãy tiếc cái yêu thọ của sư phụ ba Thiệt có chúng tôi bảo hư lòng Lưu lý được có thôn lỡ Hả? Cái gì ôi cha đó cũng nó Ui dụ ôi lý cha Do thói tiếc con do cho sư phụ hẳn Do lên tới cùng mà lý ba co Chia cùng mà lý ba xa có muốn là hậu đá tê Mũ ôi sư phụ luôn Hả? xin ơn Quý giờ hãy để các tôi thấy kế tôi Nếu chưa bao lòng cái tôi sẽ theo lo Tôi chỉ thăm một số kia Quý tôi có mà chết Xin ơn Xin ơn Xin ơn Huy Có trần thức thế thì à Hãy tiến lên thế tôi sát các tôi mẹ tu có thì cho cho nó là tôi in nung rồi chỉ cho chỉ cho tôi không muốn gì lại mò cú ôn nâng lo lo ta nó nu nó cũng mà linh cái xe hay tiền tôi kể sĩ luôn đầu tiên nâng vô sĩ vô chỉ tao kia xin ở nữ lú siêu thiên một linh đầu giàu nữ tôi thì sẽ ô linh nó thế là vô ô tô nữ cái xe mẹ tu tôi lấy cha lời có chỉ số sản năng đau mò yo chủ chưa yo tu khăn có có khó nữa gì cũng dân chưa vô lý giả xin ở nhà siêu thiên hẳn xin ở thêm một bản sự tôi là siêu thiên ca chỉ chỉ nhau cũng yo vô lý đó chú ya thọ gần những một cái số xe cho trâu siêu thiên sư dạy cũng dân trong xe hẳn lời cô sa tolino trong cơn goli chỉ linh đột gì tụt tam mù là do hai tia của trường sư tao còn cả lối chạy theo nó cũng nhân vô chừng một khẩu thứ kia chỉ sợ yêu tôi khen ở đó chứ chỉ thôi li nó yêu được có mồm mò cụ chuẩn một cái chơi xe hai tia của yêu tông chính cả của dân chính chân hai tia siêu thiền cho tôi là cái tia li do hai tia của tôi chụp bằng cả lối chạy của dân chính chân hai tia cả tôi là cái tia li Ừ, ừ. cơ. うんうんリンダロトーク独自郎 chẳng mua bằng sự lo nó thì à nên bà rong hai tay quá sai chết tôi là sai tay của tôi cho nên nó lo con cái xe dù kia là xưa ư chủ gia sa hai tia giờ các tụi chơi lò chỉ chỉ là ư cú trong xe giờ lên đầu ư thiên nga không nó là cho cơ kiểu lên nào thọ con gái sẽ ư thế giờ tụi chơi lò tại đây con ngã lần tụi con có muốn chút họ lộc của nhau ừ. con ô ừ. li cha hai chuyện cái sẽ kia liền ta sẽ nó bị bên ăn cho cả nhau khỏi cho nó giờ bây giờ tao là chỉ tao tới chỉ bao ư chú phải cho con liền con hai tia cái gì của tụi này tay tụi super ta sẽ có chẳng hạn tụi tụi nó ngồi chung vào bằng sườn cha của ba cái tấm mồ lo cọ ôi cha có trong một quầy sữa hay có trong cái thiết lộ xin ơ chú có tụ khem mình gì Tụi tư lò tôi dân mua lúc xe đáp con ta lo hai đợt cho kiếm gì xe giá ta lo, cú sa hai tiếng nhá có dùng cái xe Vì tiểu ư ở lên nhưng chú mà bằng sử dụng đầu dân có lý sa hai tiểu ư giờ sao phải tàu có lò nhưng mà chỉ tàu lên à chỉ ta lên đó nhất trong lúc họ cho nó lắm món đó giả tờ hàng do hai tiểu cú thiên nữ chỉ phong bao cho họ để hết sự ư dân tôi chỉ tao để nó tên lục của hai đâu có chú mà lên nó sẽ sa tiểu có dùng cái xe có trong mà bằng sử quốc hệ của thế lọ do hai tiểu nét chỉ là sa tua u lý chả thế lì bao cho là bao bơi nâng lo ui giờ tiền này đã của sư chỉ linh đào chỉ xa, thì cố giờ tôi nâng phê ê nhiều đi chơi có thể liên bao tiền muốn nâng sao tôi nó giờ tiền có tôi nâng nhiều kẻ là cái bây giờ tôi sẽ được có tôi kẻ sao tôi chỉ là học con chừng ít thế mà là chỉ quế cái tàu lúc học cho nó mù hay chọn được cái tên kiến chỉ xe bên mà lý sĩ ba chân thì học chân, bao kiến chỉ xe đâu cơ nếu chỉ là khi tận đó nó mù giờ chỉ muốn học yên chân nếu chỉ là chỉ là khéo mù chỉ là khéo mù nè ha ê nhưng chúng một lần chỉ có chúng lâu hay Kelly bây giờ thì có vừa lần lần thứ hai là có thể chúng lông John giờ liền tại có có chuyện nhau nào nói lần giờ thì tôi trông nó nói nhà John mù mù mù hãy thật thì ta mặn nó uyên chẳng chỉ tao nữa uyên chẳng đừng yêu yêu nhẹ chỉ tao uyên chẳng chỉ tao nữa Kelly Gucci 구독할 거랑 chỉ đi thầu có đẹp của mu họ bé luôn luôn mà tăng bằng chương trình đâu trả đâu già họ có con ba có hư bé thiên có bé luôn luôn chỉ cho mà tăng mừng đã chuyện gì là solo. đâu, lo yo. Tôi nên tôi cố chí, chỉ nhớ sự hắn đó lo. In hờ, In hờ, vô đi cho tôi có lò, hả? Ơ ừ, cô cú chỉ cho xin năng rồi lên mò cú lúc xe hàng đi chỉ do hai tia ta chuyển cho tao cái gì hàng đi lo. do Wally cha có hai chỉ cả hồi đen nó mò đi chỉ sau Wally có có bộ bao hai tia cũng sao cho có hàng đi họ sợ là học kia khó để chơi game nó để rồi ở đâu có cái xe là hòn đảo, chưa chua chưa sợ sợ sư chỉ để sợ là họ là thừa Chỉ đi sợ lắm à Sợ lo học kia thì để cho dây nó cho Cho cho dây nó Có muốn cho thở trong Ý là lý thở câu rồi của chị bây giờ Cô chờ có thứ hai lý co Nó của chị tao sẽ trả cá lòng Chị hỏi thì có vừa lợi lo Của chị tao vừa vừa con tôi nên 하고보야 구유간다 그녀의 또는 셰 배실리 희한 구유 또 갔다 와 in her in her in her đi cho tôi coi lại nè à. in her cô nha cô nha mà tôi mang lo chuyện gì đó có sai đâu mà hả ô ly cha con mỗi tay bỏ thấy chị đã đi liền nó sư nè ta chỉ nó in hơi tụi bóc còn trứng ta lờ giờ vô hai ly cha lo nếu như chân chân. ta chỉ nó có sự bắt sát theo xe vô ly cha muốn gì ta chỉ nó in hơi nếu chính cho cá đó chỉ đi lờ ờ cứ chua ta chỉ là ờ, cô tôi bắt nhà trong ly cha sư nếu tụi móc vào nhà thiệt <laughs> chưa ly cha cũng đâu có rung xia mày tu có tụ bọn nhà dân chịu ô lý cha liều rồi có chỉ bao giờ đã chỉ lý bao đã chỉ nó ờ tao cho cứ chua có có thể tao lý cha à? ờ cứ chua có thể tao hai tia cú tụi mình thấy sang dư chế sang tu lời nó lo có hai lời hai lý cha nó <laughs> ờ tụi mê tu và đến đó nó muốn yêu chua trở lại cuộc sống chế đó nó tổ cá nó yêu chua nó ta lại chế nhưng giờ rong xứ. hả nên đó xin nữa cũng muốn lời ó có cho nó cô chế sang tu in <laughs> hờ có bà bà hạt tiền rong tết tia lì nhớ có gì chẳng nhon chế có gì rong trong xe hàng thia phong đâu có rong xe tết tia lì nhớ dạ cơ chi cô chính chắc cô chính chắc Cô chỉ trong nên chúng mà đang dưới nhung ý sự hàn tua tua cú yêu mong mình nhớ ra nên chúng mà đang dưới nhung nó chỉ tao Nên chỉ mơ trăng Nên chỉ mơ trăng In hơ Ô lý chắc là tôi là hai ly Tôi nên thấy qua tôi có tiền tờ Nếu tí cùng cùng Sư hàn tứ một tôi cùng cùng Bao cầu run run đâu có gì lờ Do vì chắc có chẳng cả sẽ dọa kê thia Cô chỉ tông ca sẽ dọa kê Cô chỉ tông ca sẽ dọa kê thôi à cú tức bỏ đèn tao đã bỏ thơ Cô chỉ sao chê nhưng thầy tôi hạt điều ôn đây thầu cụ gì cho tôi nhưng như chúng sự hàn tôi cho lo lời sư không không ôn nữ ôn ông, nhưng nữ sáng chơi là ô tô tổ thấy chứ thì liền mua nó chuyện gì phiền thầm mồm non bây giờ trong nương đã là sư chỉ lấy tôi nữ bao gần chỉ sẽ được cụ gì yên hờ không nương có hai cho mà sự hàn mua tia lọ coi chơi li đàn đông tới có muốn chạy đâu khó tư lực coi chơi li thôi tờ lọ kia cụ ờ thao à yên hờ cụ bao được cụ ở sau là thọ coi ra lúc gì bút thiêng họ trắng tia có chạy tụi tôi ta nên thư tỷ chính năng đủ nung nông của tôi có bỏ chạy tôi có tôi nên thư tỷ thấy đi con thao à bố dân chỉ tao tôi sẽ tới tiền liền họ bố dân làm nó gì ở tiền của sản phẩm của tôi khen sư sợ đâu còn của tao thơ chứ bố dân tao sẽ cho lão sẽ tới tiền thì chỉ sợ thì của lúc xe cho tay bố lên cha lo bố dân chúng mình sự tôi sẽ vứt kia chỉ đi cái lúc còn chăng có một bằng sự cơ có chúng mất cho là có tu sĩ phương của tu có là tao có tới lúc xong đâu có trưởng mục lù lò hai tiếng có chỉ tôi tôi sẽ phước thiên đó lò in hơ tên của hai ta lò lò với một chân, nhớ trò của Lucia chuyên gia cả tàu ở tụ tuổi thật trưng của sư thế thì tàu tây giả chỉ trong tàu sư phư để chỉ ta sư nó của tôi sao bảo của Lucia thảo thảo dù thì xa chế tới linh thao hơn lời thế liệu ở tàu sư phư tụ tàu tới trần tề họ được cú chỉ dùng chỉ bao giờ thì của thảo linh tại sư nó của xuyên rồi lưu ta chỉ bao nhiêu ô cha cha cha khỏi trắng chưa xì chế của họ nhập lạc các mu. Cô chuyên ra trả chế, Cô bà có mong có sư Con là tao là hay nhân dân có đa của sư Cô chưa sắm luôn có hay Cô chưa sắm luôn Cô nhân bảo hồi tiền của tao ở sáu lo hơn ly Chỉ chỉ cô nhân lúc có cơ sẽ cần chui thế tiền Giờ hồi tiền của nhiên tua là nhân chỉ khu sĩ, Chỉ chỉ tụi nhiên là giá giá kia giật nhẹ Nhớ ít tụi mình nhỏ Thảo yêu kia là sư Giờ chỉ ôn chua Chỉ mất gì là viên chiên nàng du tới tia ly ôi cha ở đợi thì mình nhỏ tao sạch kết ra nhỉ Paul, cầm cái tệ tổ của tao. Của chú yên hút ra từ mình nhỏ nhau in hợp lá chứ Paul của thọ cà thịa, ba sai chuẩn nữ Còn tụt dìa tụn gì, lưu tiệc của mà đi lọc bao rồi co lờiหาเตก็ยังตัวหลอก็รู้จิตเขาชิโตก็ขอตัวยอตัวก็เลยอยู่อดอินเฮอเทตุวิญญาจิมัวจีจอตีนึงชัวตูแล้วยจูรัวซึ่งรู้จิตเขานอนกุเทยาตัวก็พาวะขอแต่มังนอเจซีลินอซึ่งซีลินหูนอมูก็อยู่จุดตะปอก็ตัวจื้อปืนว่าก็มัวก็มัวเบงด้วยบ้านลูกเฉินเทียนกล้าเชี่ยเหรอ我真能到炮。因何，跑个啥子？ tụi mình nhớ chẳng nhà hộp la thia